anh một ngày nữa sắp trôi qua rồi ngồi nơi đây nhìn mặt trời xuống núi ăn năn sám hối để đời thư tha bao nhiêu tội lỗi của ngày hôm qua như vết dao cắt ngang lòng ta mặt trời đã khuất phía xa chân trời vừa đôi mươi